ba bốn hai ba bốn đây là đài truyền hình lưu động con cò con hiện tại là chúng chúng tôi đang ở tàu SS SE4 trên đường đi à, Tuy Hòa đây là giới thiệu đây ong tên gì cũng ưa là khó ưa đây giới thiệu thanh niên mới chạy như chó <laughs> kìa đi này cũng chạy như chó <laughs> Ờ với chó à, Chúng tôi đang uh, trên đường ganh bánh Rời khỏi Sài Gòn Thôi gì hết à, cứ coi như thế đi à? à, chúng tôi sẽ cập nhật tình hình uh, trong những bản tin sắp sắp tới xin chào các bạn đây rồi Xin chào các bạn à, Tôi đã quay lại à, Tôi là Tùng <laughs> Hiện tại à, đây là 5 giờ sáng Chúng tôi đang ở ga Nha Trang à, Sau khi trải qua một đêm à, kinh khủng vào tàu à, Chúng tôi có à, cuộc phỏng vấn nhanh mọi người để biết mọi <laughs> cập gì của mọi người đêm qua đâu do lúc cảm nghĩ của vợ sau khi nằm ờ, ở chiếc giường một mét hai cảm cái bạn mà tự trả lời đi ờ. à, ngủ quá tôi là người duy nhất trong đám không được nằm như bạn ai bảo mà không chiếm ghế mà nằm được gặp nó được cái chừng một cái hai hai một cái hai chỉ đủ cái lưng của anh đi một trải nghiệm rất kinh khủng đó nó không chịu nghe giờ người ta bu một đống ra đó chắc chờ thấy mẹ luôn kệ hỏi răng luôn cái nghe tiêu hoài đó không được <laughs> đến đó cũng chưa chọn thánh tôi đi mấy lần tôi biết xuống nghe đó ờ... vâng chúng tôi sẽ quay lại trong cuộc phỏng vấn sau ờ, hello xin chào các bạn à, tôi là tùng tiếp tục trong chương trình à, sự của con chương dạ, trình uh, hành trình đến uh, hành trình miền Trung của đài truyền hình con cò con hiện tại chúng tôi đã đến ga Tuy Hòa vào lúc 8 giờ sáng 7 giờ 3 7 rưỡi à, hiện tại chúng tôi đang ăn món uh, bún này là bún cá đây các bạn có thể thấy mặc dù là bún cá nhưng mà thái yếu là chả cá thôi số thì ngại nha cô sáu bốn cá luôn à, đây thành viên bích hà đây là thành viên duy đồng linh đạt vãi <laughs> tôi là tùng nhi đâu rồi à, review về tô bún thì uh, cảm giác câu này câu là tô bún xin nhắc lại đây là tô bún điều thì nó xin nhắc lại đây là tô bún bún, bún cá, mà sao nghe không không có giống bún cá lắm à, giống bún riêu bún cá hay giống bún riêu đây bạn nhi mà chúng ta đã quay lại về chào khán giả các coi với hồn thấy gì ờ. ồ này chưa đi được hả trước ra biển tự nhiên trước ra biển luôn kìa Hi, hãy cho bà hãy cho tôi biết uh, cảm nghĩ của bạn khi đặt chân đến đất Tuy Hòa. Đang rất là đói. Đó là mắt gì vệ sinh nắp toilet quá à. đồ thô bỉ cái hũ này đặc trưng của ngày bắc à, thôi à, dạ, chúng tôi sẽ quay lại trong thời gian sắp tới giờ chúng ăn cái đã đói buồn quá rồi Vâng, xin chào các bạn, chúng tôi đã trở lại trong chương trình uh, khám phá hành trình Vũng uh, Vũng Tròn tại tại đâu? Quên mẹ rồi. Tuy Hòa vực dạ. vực đá gây được mệnh danh là đá phơi phơi vớ bởi vì có một đôi vớ huyền thoại được để lại giống như truyền thuyết ngày xưa giống như truyền thuyết ngày xưa là à, từ thầy trò đường tăng đi phơi kinh thì chúng tôi đi phơi vớ dạ, à, đặc điểm của cái vũng này đó là tất cả các viên đá gần như là tròn không hiểu tại sao nhưng mà hình như viên nào cũng tròn nên được gọi là vũng tròn à. sao bạn lên video mà bạn lúc nào bạn khô bỉ rồi nhi À, chúng tôi sẽ mở một uh, phóng sự mini uh, chuyện các bạn đi chuyện các bạn đi đấy Cái gì vậy? Vâng, đây là Vũng, Vũng Tròn. Đấy, lên đây nè. Lẹ Bạn đi nội không? Đưa đồ sách cho. Hay là chúng ta mở phóng sự mini ờ, phỏng vấn các bạn đi đá nhỉ? trời ơi trời Vâng, xin chào các bạn. Tôi là Tùng đã quay lại trong chương trình ký hành trình ký sự đến Tuy Hoa. Hiện tại chúng tôi đang à, trên một con đường đá rất là gập ghềnh. Hai đứa kia nhanh lên. À, đang trên con đường hành trình đi tìm hai cố liệt sĩ ấy rồi, đi khám phá vực vực vực phun các bạn có thấy con đường đá rất là khó đi khác với những viên đá tròn hồi nãy thì ở đây chỉ toàn là những viên đá sắc cạnh giống như là mới được đào lên vậy à, ở trước mặt các bạn có thấy là một cái khác thủy điện đang được xây dựng à kìa kìa nó đã nó nó đào núi ra để nó làm thác kìa đá này chắc đá dưới đó ra chứ đâu hai đứa kia đi nói không nhanh ê, à. Reo lên tôi cộng đi luôn Con đường đá gặp gần à, Với sự dẫn dắt của Thanh Niên Gọc Thanh Niên Gọc à, dục hết đồ lại xong rồi bắt mọi người sách rồi để tiền à, các bạn có thể, thể nghe thấy tiếng rì rầm rì rầm phía trước đó là tiếng của vực phun chúng tôi đang tiếp cận con đường càng lúc càng khó đi Đây rồi, trước mặt rồi. Chỉ còn khoảng 20 mét thôi. Cố lên. Yeah. Vượt phun, vượt phun. Một trong những địa điểm ờ, nổi bật của Tuy Hòa. Yeah. Dạ. Như các bạn có thể thấy là đây ờ, một con thác đổ xuống rất nhiều hòn đá ở đây rất là đẹp nước rất là trong kia phía kia các bạn có thể là dòng thác đang chạy xuống đâu rồi quay ra đây uh, phỏng vấn uh, ờ, cam nghĩ coi nhi bà hãy cho biết cảm nghĩ khi đến được uh, phun Ồ, rất vui mắt yeah, mình đã đến được vực phun rồi <laughs> vậy Đâu <laughs> hay là tròn kìa à, Các bạn có thấy nước rất là trong Rất là mát Để mình ném thử một cục đá Đó Trong veo luôn Thấy mẹ chứ <laughs> à, Và à, đây là dạ. gọc Vậy cho biết cảm nghĩ khi đến được vườn phun của bạn Ờ, khá là mệt nhưng mà lúc tới một mình mình cảm thấy rất là vui giống như là mình được khai phá đường ờ à, đúng rồi mày dùng hết mẹ đồ rồi cho người ta sách không à dạ, dạ, đâu đâu mộng đá đây à, cái mà nhi đang nói đây thực ra nó là một mỏng đá thôi ôi cuối cùng thì hai bạn trẻ của chúng ta đã tới nơi cố lên sao cái kính bằng đen thui vậy à. vì mặt trời mà không trái mắt đó là hội người mù việt nam mà Thôi rồi, phỏng vấn rồi, 30 giây rồi, cầm nghi các bạn Không có khiếu diễn xuất gì hết Các bạn có thể nhìn thấy cảnh đồi núi rất là đẹp Đây phía là thác đang đổ Má mì tới kìa oh. giờ mới tới sao nó vô vô đây đẹp dữ không máy này lấy chết quá à, quá trình dừng rào của chúng tôi đây các bạn có thấy một bó này giãn ra thành những que rất là dài à, Nhi nó qua nó, nó giặt giày thiếu nữ bờ sâu luôn rồi kéo lên kéo ra nhét chai chung chúng cầm mình quay đi tôi sư làm cho rồi học lỗi vô những con mắm làm lều nắng dễ sợ nắng rau chim quật mặc dù chả ai hiểu gì hết xin chào các bạn tôi đã quay lại phóng viên võ tùng của đài truyền hình con cò con trong chương trình ký sự đi tìm uh, cái gì à, có thực sự không đủ à chúng tôi đang dùng bữa trưa trong cây đào 8 người đây các bạn có thể thấy cái gào nó như thế này Ê, có 7 người Gì 7 người? Sao rồi? <laughs> Thì bạn có việc tỷ mà Vãi <laughs> Tao gần vàng rồi uhm, Bữa trưa hôm nay các khá đơn giản với cookie Melting Moment Bên này là bánh uh, champagne bánh gì bánh rưỡi mèo À gọn bánh rưỡi mèo giống champagne Có hai hương uh, gì chocolate là cá cao có hai loại một loại chưa chín và một loại khác <laughs> bên này là sandwich đây là cơm cháy bên kia đàn ôm đóng cây xúc xích ăn mình cầm mít này kìa cầm mít mít lên luôn cho nó vô hình đi rủ mít ôi xin mít ổi nữa nè mít lên men ăn không được luôn hả được à, đằng xa xa là khung cảnh rất là hữu tình với lại à, để nắng chi vậy non nước à có nghĩa là sông và đá bên này cũng thế này thanh niên gọc đang tự sướng à, ờ, mình sẽ phỏng vấn bạn à, bạn đạt Đang ăn. À, hãy cho biết cảm nghĩ khi mà bạn dựng xong cái đầu này cũng dễ dựng mà bị sai thôi Vâng không? Ừ, đụng gì mặt Linh. Không thấy mặt mình đâu luôn. Đồ mới có ảo giác sao thấy có người đi qua. <laughs> Vậy hả? Để có nhìn vô đây thấy người đi qua. Đâu rồi? Có về. Không. bóng đèn đi qua, biết. Chỉ có nhìn thấy được ở trong máy hình thôi. Chụp lại đi. Hành hành trình. Chụp lại lần nữa rồi quên. Hà ơi, lần sau em về. Chú à? Dạ. Yeah nó ăn rồi à? con gì kìa giống như trong phim mỹ ha à đang ăn cũng coi vô họng ta nữa phim mỹ là mình ngồi đây có cái con nào dưới hồ bò lên ừ. <laughs> trên mẹ con rùa con rùa nã ừ. rùa sao con rùa lòi cái đầu lên làm gì vậy? Đạt nhìn cái cái đá kia y như bị thắt đôi, như bị chém ra rơi á ngày xưa có vâng xin chào các bạn tôi tên là tùng tiếp tục chương trình uh, ký sự uh, đang ở huyện Đông Hòa trung trung bộ của đài truyền hình con cò con à, trên tay tôi các bạn có thể thấy đây là một miếng uh, bánh bánh chuối huyện Đông Hòa à, hiện tại bây giờ đang là 3 giờ 3 giờ ở huyện Đông Hòa à, à, <laughs> tỉnh uh, tỉnh gì rồi tỉnh phú yên gì vậy má huyện đông hòa thành phố tuy hòa là sao tỉnh phú yên à, đây là món bánh chuối bánh chuối rất là đặc biệt có vị uh, chua chua à, có chuối và bột nhưng mà đặc biệt một cái cái đó là nó rất là ít bột làm chuối không cảm nghĩ của bạn ăn bánh chuối như thế nào chuối này còn sống <laughs> sao biết còn sống vậy chát chát à rồi chứa xăng đúng không ừ nói chung chưa kịp lục ra là chuối chuối xăng thôi rồi ờ hình như nó hơi chát chát rồi chưa kịp chín hay nhở cũng ừ. được mà được mà mắt hạt mắt kiến là màu đen hả ừ sau cảm ơn cô chú rồi đẹp trai quá không cho ăn hết mẹ rồi sắp tới chúng ta sẽ đi đập tam giang đập tam giang nhà dạ, thờ bằng răng dạ, sau đó sẽ đến thị xã sông cầu đó đón mình ở đâu vậy đón hoàng hôn ở vịnh xuân đài vịnh xuân đài ở đâu huyện Sơn Đài là trên đường đi thị xã Sông Cầu nó ở thị xã Sông Cầu luôn á dạ, tối nay ngủ đâu ở thị xã Sông Cầu ngủ dưới gầm cầu mẹ vâng à, tối nay sẽ có sẽ có bài review gầm cầu cho các bạn các bạn hãy đón đón chào chúng tôi review review xin chào các bạn mình mình là Tùng tiếp tục buổi review hôm nay ừ, nằm ngoài dự đoán của chúng tôi thay vì ngủ ở gầm cầu chúng tôi đã vô nhà nghỉ hiện tại à, tôi đang làm cùng hai em xinh dạ, tươi đây giới thiệu các bạn hai em xinh tươi tối nay sẽ ngủ chung với tôi <laughs> bên kia là hai em ngủ riêng một giường còn em lại đang đi tắm rồi Nhỏ trong mình cái dao Kéo không? Ừ, chặt chân lên Vâng, xin chào các bạn, tôi đã trở lại Ông Viên Võ Tùng trong chương trình Hành trình ký sự của đài truyền hình Con Cò Con à, Hiện tại chúng tôi đang ở chợ Xuân Hải à, Cùng với các bạn trẻ ở đây à, như các bạn có thấy là chúng tôi đang ở một cái chợ ở, ở ngoài kia là biển rất là đẹp sóng rất là rì rào xa xa và chiếc thuyền này à, chiếc thuyền thúng đang uh, trôi không biết làm gì chắc bắt cá ăn đi chụp rồi đó à, bạn kia thì à, đói quá ngồi ăn mẹ rồi <laughs> à, sau đây mình sẽ phỏng vấn bạn Ngọc bạn Ngọc cũng hãy cho biết uh, cảm nghĩ của bạn khi uh, đang trên đường đến uh, quy nhơn thấy như thế nào nói đi mày tao nói mình vậy tự nói đi mày nói đi nói gì nói gì nói nói gì nói cho tới bụng ngừng chết sau một đêm bà cảm thấy như thế nào một đêm sung sướng sung sướng sung sướng thì được ngủ ở nhà nghỉ với à? ai mong ế trơn có nên là lem của lộc đúng không ờ, biển chắc lem của lộc là gì tối nay ngủ biển hả không ngủ biển nào tối nay ngủ biển mình uh, chia cặp ra biển uh, làm việc hả biển được lý do nên cũng không đi biển đâu lý do là không đi biển được tại sao không đi biển được lý do là không tắm biển được chỉ có những con người thông minh mới hiểu được những cái uh, sao mà nghe nó chưa tới mà sao giờ tới lẹ vậy tới như sóng biển ba gối con nhau quên đây là hủ <laughs> tiếu miền tây phải không hủ tiếu miền tây sao bánh bèo có gì chấm vậy nướng mè vô rồi là giám à nè đang có này là này phải không phải nó không gì vậy cái gì phù bán ớt Vâng, xin chào các bạn, tôi đã trở lại trong chương trình à, à, hành trình đi tìm à, cái gì con mẹ rồi của đài truyền hình con con con <laughs> phóng viên võ tùng à, hiện tại chúng tôi đang ở à, mộ mới của hai bà tử <laughs> mộ mới ở bên kia nhưng mà hiện tại chúng tôi đang chơi xích đu nói chung là khu hàng mặt tự mặc dù rất được nổi tiếng trên các báo đài nhưng mà đến nơi thì chả có mẹ gì chơi hết còn đội thi sĩ cũng vậy à, <laughs> ở đây ở đây chỉ có một cái đáng chơi nhất là cái xích đu này các bạn trẻ đang ngồi chụp hình ở đây đây các bạn được thấy chiêu chiêu chiêu chiêu anh nên bảo vệ đang đứng khác. <laughs> kia là gì đây rồi leo lên hả leo là sao yeah mãi mong á tôi vâng chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào 12 giờ trưa nay chào tạm biệt vâng xin chào các bạn hiện tại đây là 11 giờ ngày 13 tháng 11 tháng 1 2016 chúng tôi đang uh, có mặt tại uh, hòn trứng bãi trứng à, các bạn có thể nhìn thấy ở đây à, các cục đá nó tròn tròn tròn tròn tròn, tròn như trứng truyền thuyết đồn rằng ở đây ngày xưa là bãi tắm của hoàng hậu gì đó bên này rồi nam phương. hoàng hậu nam phương các bạn trẻ của tôi đang à, ngồi nghỉ ở đây riêng hai bạn kia vẫn đang rất là nhiệt tình chụp hình ừ? Gọc, à, xin bà cho biết cảm nghĩ của bạn khi đến hòn trứng Nó khác Đây với gì một, uh, à, bãi tắm vừa đủ để cho một người tắm <laughs> Nó khác với gì với những hòn khác Chắc có vẻ đây là đặc thù một bãi, tiếng, một bãi tắm dành cho nữ nhiều trứng Nhiều trứng à? <laughs> Tắm xong để trứng đây luôn Linh Cho bạn Hãy, cho biết cảm nghĩ của bạn khi đến hòn trứng Quá đẹp, quá đẹp, đẹp hơn tá đi bạn đâu đang làm phim vâng xin chào tạm biệt các bạn chúng tôi sẽ có những bài review tiếp theo vâng xin chào các bạn tôi đã trở lại tùng võ trong chương trình hành trình ký sự đi đến uh, dọc miền trung trung bộ tổ quốc hiện tại chúng tôi vừa mới tham quan bãi uh, bãi trứng bãi trứng bãi cánh hoàng hậu đặc điểm của bãi này đó là ngày xưa hoàng hậu Nam Phương đã từng tắm ở đây ờ, à, hoàng hậu đẻ trứng nhiều cho nên ở đây giờ gọi là bãi trứng đá nó chồng đá nó chồng tưởng là bãi chồng bãi vợ chứ đây là phượt thụ của chúng ta tên là linh hello hello cho biết cảm nghĩ về bãi trứng của bạn bạn linh đã chụp rất là nhiều hình từ cực bắc sang cực nam luôn từ hòn trứng sang hòn châu luôn hòn trứng sang hòn trâu rồi ghê vậy dốc dạ. rất tiếc cho cô em mặc váy tiếc cho cô em mặc váy một paparazzi cho biết là sao nữa <laughs> chụp gì vậy à, hình em coi coi show đi dạ. có chụp đâu chụp mắt thôi dạ chụp nó là chụp biết dữ chứ dạ yeah, dạ, đạt nãy giờ ngồi canh me cầu thang là hiểu rồi ha <laughs> có thấy chỉ gì đâu đạt ngồi ờ, khúc trên rồi khúc trên đạt ngồi khúc dưới mới đấy à ngồi khúc dưới chứ <laughs> à lọc yeah, lọc. thấy được gì đọc review rồi cái gì review đâu tiếng cho em một vé rồi thôi còn <laughs> gì còn gì đây ủa có mặt hả ủa có mặt phải thật màu gì không màu đây khuôn mặt bơ phờ vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thoải mái không gì thoải mái bằng đi đá chứ thờ xả nước cứu vâng tạm biệt các bạn chúng tôi sẽ có review vào buổi trưa Hi, xin chào các bạn, mình đã trở lại Hiện tại đang là 3 giờ 30 phút Chúng tôi đang ở giữa cầu Thị Nại thuộc tỉnh Bình Định cái cầu được mệnh danh là lớn dài xuyên biển. dài nhất Việt Nam đây các bạn có thấy bốn bề là sông biển. à lộn là biển và núi phía xa có các tàu thành phố một vòng rất là đẹp cảnh rất là đẹp cái kia à, nắng gấp ranh gấp ranh rất là đẹp ở đây đang là giữa cầu cây cầu khá dài nên tôi cũng không biết là nó dài bao nhiêu nữa <laughs> lên Google sạc đề nghị lên Google sạc à... cây cầu dài bao nhiêu bốn cây rồi bốn cây nữa tới dạ, cắm, cầu bốn cây <laughs> thêm ong nữa rất là đẹp các bạn ủa bên kia là tỉnh, bên kia là thành phố gì ta? Bình Định đúng không? Bên kia Quy Nhơn đúng không? Ừ. Đằng xa kia là Quy Nhơn. Đi giáp vòng cũng được. Từ đây qua tới giữa cây cầu. Đây à, cái cầu dài các bạn thấy nè. Múc chỉ luôn, thấy gì luôn. Phía xa bên kia là đồi cát. À gọn núi cát. Còn núi Tà Cát trắng xóa luôn đúng rồi giờ tôi cảm nhận giờ thấy hả này có ăn bớt rồi phải đâu nó vậy nó rung quá không rung nó rung mới được cầu đồng nai đi xe tải ngang qua thấy rung thấy mẹ luôn nó nhảy xuống cầu luôn ở đây không có gốc nữa hết mà thấy được cái chiều dài cầu ta chỉ có gốc này thôi bạn chèo à ta nói với đi bạn cảm nghĩ như thế nào về cầu thị nại cầu thị nại ờ, rất là dài và rất là đẹp nước cũng rất là trong xanh em thui là dòng đầu chồng trong mà đẹp đâu. chết đầu lại coi nước <laughs> mày muốn từ từ ra đây nhảy à bạn thấy nước à Vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục à, các bạn trong những bài review sau. Tạm biệt. Vâng, xin chào các bạn. Tôi đã trở lại. Đây là bãi biển uh, kỳ co kỳ co Rất là đẹp. Hoành tráng luôn. Bốn b là sóng biển sóng rất là đẹp Woo. xong một hồi à, tìm đường chúng tôi quyết à, định à, cũng đã tìm được tới đây quân xong một hành trình dài đi qua khu đô thị mới của Bình Định và một khu resort bên kia rất là to cuối cùng chúng tôi đã tìm được con đường đến với bãi Kỳ Co rất đẹp thưa các bạn rất đẹp sao dạ. muốn xuống chưa <laughs> không xuống à đẹp mà chơi ngoài biển thôi ông hương nó lạnh ngắt rồi lạnh hả lạnh đâu không có khăn là chết luôn nè chạy dạ dạ về chạy về tới nhà nè <laughs> không đi chạy chó đuổi quên được không quên chạy đi nhỏ Chạy đi, hàng trăm ống kính đang soi mày <laughs> Bảo rồi mà không còn uống chiều nữa chơi quá đẹp rồi nè không Bảo không ai nghe hết Đâu thể nào chơi lâu được đâu Tạm biệt các bạn, chúng tôi sẽ review và ờ, tiếp tục vào những video sau chào các bạn Chụp cho các bạn Vâng, xin chào các bạn, tôi đã trở lại Hơi có tiền Tiền gì? Hiện tại tôi ờ, đang ở khách sạn à, Phương Đông Phương Đông khách sạn sao Phương Đông tại thành phố Quy Nhơn Bình Định à, sau một ngày à, sau một ngày vất vả sau một ngày à, vui chơi vất vả chúng tôi đã trở về khách sạn Yên Bình ở đây là phong cách thời trang Quy Nhơn ở đây là phong cách thời trang Quy Nhơn không thấy gì bậy bà uh, uh, theo ý kiến chủ quan của riêng tôi thì tôi cảm thấy uh, bình định uh, rất là đẹp đẹp hơn nhiều so với thành phố tuy hòa của phú yên ngoài ra thì cũng có rất nhiều uh, khách sạn rồi quán ăn này nọ uh, có vẻ như là ngon hơn nhưng mà đắt hơn khá nhiều uhm, biển ở bình định thì đẹp hơn nhiều so với biển ở phú yên phú lộc không tại vì chưa tắm ở sao biết chưa tắm ở biển phú yên không biết ba phú yên thấy có mấy cái mấy cái mấy cái đèo đó là đèo thôi biển thì chưa biết chưa tắm anh Nguyên đang ờ, nói là cực lực sấy bóc tiền đây là tài sản của tôi như các bạn thấy đó đây là chiếc bóc tiền bóc tiền này làm từ vật liệu uh, dạ da dạ da cao cấp loại một <laughs> Ờ, đã xài ờ, bao nhiêu năm như là vậy vâng thưa các bạn những ngày vừa qua là những ngày vô cùng cực khổ đối với MC và chúng ta không thể quên phỏng vấn anh ấy với trang <laughs> bài thượng mod ngày hôm nay đấy mọi người thấy đấy thấy anh ấy đã gây ra nhiều bất ngờ và sự chấn động trong nhóm chúng tôi thì thời trang này được xuyên suốt những con phố ở bình định đều được anh ấy mặc ngay cả Bixi và chúng tôi thấy điều đó vô cùng bình thường riêng anh ấy anh ấy thấy một điều khác trong vẻ đẹp của mình nóng quá cho biết cảm nghĩ của bạn về bình định đẹp lớn lớn hơn mình nghĩ phát triển hơn mình nghĩ à... sao nói chung á là khi mà chưa đến thì mình nghĩ nó cũng là một tỉnh nghèo như phú yên thôi nhưng mà đến rồi mình cảm thấy là mình định nó phát triển hơn phú yên rất là nhiều à, thành phố quy ờ, nhơn thì cũng đẹp hơn tuy hòa hiện đại hơn ừ. ờ, thậm chí nó còn bự hơn mỹ tho của tôi nữa cũng thua biên hòa thôi nhiều cái tiếng thua biên hòa ba các đang nghe của bạn là gì đồ ăn ngon rẻ rẻ cái biết đắt cái về à, thật ra cái tô bún hai chục ngàn mà rẻ dạ đâu rẻ đâu cũng bình thường cái tô bún hai chục ngàn rẻ nhưng mà bù lại cái nước này nè cái cái cái, gì giả mắc đó chứ ừ. thịt bò đó cũng được rồi bốn chục ngàn tám chục ngàn cái gì chút ép à thì đó tôi nói cái là cái cái gói cái gói cuốn á thì mắc nhưng mà cái tô bún á thì uống thịt nướng thì rẻ đâu hai triệu là rẻ à, rẻ ra, bàn luôn ra hải đang ăn nhiều hơn mà dạ. nhiều hơn nhưng không ngon bằng yeah. không nhiều bằng với lại thịt nó nướng là thịt bò nha còn bên hải đang là thịt heo lên cần nghề của bạn là gì dẹp mẹ điện thoại đi đúng đi rồi chắc chắc cha hả ừ. nó nhỏ cô gái lên luôn số ảo để điện thoại lên có của bạn vâng thưa các bạn tôi này đang cầm ờ, dạ dạ dạ các bạn hãy giả sử rằng nếu cô gái linh điện thoại của ấy bị chết chết ngăn cảm ứng thì điện thoại của tôi thì cô ấy sẽ như thế nào đập đầu vào đó tự tử cùng ái cô, cô ấy sẽ suốt ngày cầm chiếc máy phim Philips này <laughs> để chị với mình để sấy đồ hết người này đến người khác vâng đó là câu chuyện vô cùng từ xưa ai sấy nữa vô sấy dạ dạ bây giờ có đồ ha mình còn sấy ừ để rồi chưa hết rồi còn một thành viên nữa nhưng mà cô ấy đang ở trong nhà tắm rồi phỏng vấn bằng sau cái cửa phỏng vấn phỏng vấn Ê, mình mình đập cửa vô đi thôi à, coi như ờ, kết thúc ngày hôm nay tốt đẹp hẹn gặp lại các bạn vào ngày dạ, hư, hư kệ bạn ai quan tâm đâu và điện thoại đây à, chào tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn vào ngày à, ngày mai ngày thứ ba em đi hết chưa vậy alo alo một hai ba bốn bây giờ là 10 giờ tối vô mấy chú hết chưa cảm rất là hữu tình ấm cứng con ba ba thanh niên đang bệ rạc rồi dọn ở đây con gái phục vụ kia con gái phục vụ kia nè em một em tiếp viên không biết nhậu không biết nhậu <laughs> uống vì uh, quy dơ uống vì uống vì em tiếp viên không biết nhậu uống vì hàng mật tử Ê cái dạ cái này ăn không luôn á, đâu có xịt được cái gói nào vô đâu. Có có muối mà. Không nó không có muối. Làm gì lẹ. Xào mà. Từ gói từ gói đi. Bóp lẹ vậy thử hai thằng này khác nhau à, như các bạn đã biết thì cuộc sống về đêm lúc nào cũng nhiều tâm trạng à, sống động dùng từ gì mới vui sống động. từ bi quen sống động nhiều tâm trạng tâm tư à, thanh niên chúng tôi cũng thế vì thế chúng tôi quyết định mỗi thằng quốc một con Rồi thanh niên luôn phụ nữ thanh niên thì ờ, gái rồi phụ nữ rồi hả à, phụ nữ à, chút bầu tâm Gì? sự hôm nay không có hạt nêm cho nên chút hạt nêm bên này qua không có hả? thiệt mà bị xào mà sao có hạt nêm bị xào gói tương bị xào là cái gói sốt không được đó thấy không mua bậy rồi thấy không tôi nói ủa nè. cũng bị xào hảo hảo tôi mua mà cái màu khác thôi không phải màu cam à. cái đó thì có à. mua lộn gói rồi các bạn có muốn nhậu với tôi khi không chủ đề của chúng tôi là hờn mà tự về đêm hờn mà tự về đêm không đọc rồi không có nãy quên mẹ này đang nằm mướn đầu cái gì vậy ngày mai ngày, à, ngày mai trong đám xuân sinh ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc, theo chơi. Chồng bỏ cuộc chơi kẻ nào kẻ nào kẻ nào kẻ nào được nào, bữa cá độ bên kiểu nào vậy? Nè <laughs> Được Thôi là Quay qua đạt được Cuối tuần em có thứ ba Đạt uh, ờ, gì? Mày làm sao đó ờ, để gặp thắng tao tao biết mày À À quên đi Cá gì nó chồng trước Phải làm sao đó cho nó thua nha không? Được cũng khó vấn đề là quan trọng là mối nào tốt à. đâu ơi hết chưa hết rồi luôn rồi rồi tiếp viên ngưng phục vụ nha không cho tiền bon tiền họ gì hết chào tạm biệt bạn cho ăn free rồi <laughs> gì nữa ăn free là điều đương nhiên mày thấy có tiếp viên nào mà không được ăn free không tiếp viên đâu được ăn đâu thế giờ giờ tính toán như vậy ờ à, đúng rồi đó bạn không biết gì trơn vô là để em. chút đừng cho 13 lon không về em ngồi với em nè gấp vô cho em cái đùi <laughs> ba lon đừng nghe đúng mày tôm hùm nè rồi xong cái ra về cái em nè đi shopping spa chút quỳnh cho 13 lon không à, trao đổi hết rồi gì trai đúng rồi một lon ba trăm đồng ba lon được ngàn rồi đúng không thôi mệt nói chung là không phục vụ nữa xong vâng tạm biệt các bạn hẹn gặp bạn vào 6 giờ sáng mai ngày thứ ba trong chuyến hành trình của chúng tôi bye bye Chào Vì lý do bất đắc dĩ chúng tôi chuyển ờ, MC của đài truyền hình con con con <laughs> Giờ là gần 12 giờ giờ cùng vừa nhậu xong giờ bắt đầu giờ bắt đầu giặt đồ uh, kỹ thuật là chuyên nghiệp kỹ thuật là chuyên nghiệp Sao không phải bằng giả đấy ui chặt tay ông nội ơi lấy lấy mày chạy lên răng à, thấy chưa anh ấy nhún anh ấy nhún anh ấy kéo lên ô cái quần xì sao mà nước nóng ra thằng này đấy mày ừ nước nóng khả năng hòa tan tốt mọi thứ đây đại gia của chúng ta <laughs> đang nằm trời nhi anh ấy đã che chăn mặc dù bên trong anh ấy vẫn còn đang coi facebook được hai bật xét coi đi mọi thứ trong căn phòng chỉ còn ba thằng và đây mc phẩm chất quý ông mà đi ngủ mình từ dự đoán dự đoán một cái đường thẳng từ vai xuống dưới dưới này thì nó nó bằng nó nó cắt cái tay lại thì mình nắm đầu này nắm nắm đầu này ờ. kéo xuống đây ờ. nắm là giữa rồi nó kéo ờ. lên <laughs> mẹ không làm lại thôi lại thôi cái nó nhanh quá vậy nó nhanh quá vậy nè cái đường thẳng mình tưởng tượng cái đường thẳng này đúng không à. <laughs> nắm cái đây nắm cái giữa đây kéo về kéo cái này xuống như này. ờ cái này khác cái nãy nè cái nãy là nắm cái chân ờ, cái nắm cái giữa sao nãy đây là bạn không nắm ba đi cái gì cái gì cái gì Đấy, nắm quá bay mùi tới đây rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi phải bám làm ngược làm ngược làm được làm ngược làm được phải không được mà trên mạng người ta chỉ chiều đó rồi nghe đi đổi lại Vâng, xin chào các bạn, tôi đã trở lại Phóng viên Tùng Võ Của đài truyền hình Con Cò Con Hiện tại chúng tôi, hiện tại chỉ có một mình tôi thôi Đang ở gần đá dĩa à, Tại vì các bạn khác đã ở trên bờ trời quá nắng không không ai xuống được à, tôi sẽ review nhanh cho các bạn biết à, địa điểm này như thế nào à, trước hết thì à, đây các bạn có thể thấy à, xung quanh này rất là nhiều đá hầu như là chỉ có đá mà thôi biển rất là rộng rất là đẹp nước trong bọt trắng xóa luôn nhưng mà vẫn trong sự thì uh, à. tôi cảm thấy rất là vui khi được đến ở đây cảm giác như là mình là đã đặt chân đến một cái gì đó mà riêng bản thân mình giống như là chỉ có một mình mình ở đây vậy cảm giác là, là à, người ta thường nói thì à, biển gắn liền với những uh, cảm xúc cô đơn à, cũng vì thế mà ngày xưa ở, ờ, có rất nhiều à, bài thơ bài văn bài hát nói về biển sóng biển rì rào à, những con sóng sóng sau xô sóng trước cuộn trắng lên những à, đôi bờ này wow rất là đã rất là đẹp riêng bản thân tôi tôi tôi rất thích một bài hát à, bài hát này là do một bạn à, bách khoa đà nẵng sáng tác à, mặc dù bây giờ bà ấy đã mất rồi rất là trẻ chỉ có hai mươi mấy tuổi thôi nhưng mà những bài hát vẽ sáng tác rất là hay rất là thích à, đó là bạn à, có biệt danh là khỉ khỉ khỉ gia đà nẵng à, bài đấy cũng là các giả của bài hát uh, chiều nay không có mưa bay nhưng mà về riêng về biển thì mình rất thích bài hát của biển đêm và bài cô đơn của bạn ấy đứng đây thì à, đột nhiên mình <laughs> rất là có cảm xúc muốn hát cho bạn bài à, cô đơn một đoạn nó rất là hợp với tâm trạng hiện nay của mình nghe sóng rẽn rì rào rì rào đập vào những vách đá bọt trắng xóa à, khi thấy ờ, mình thật là nhỏ bé trước thiên nhiên cảm tưởng như có thể ngồi đây mãi tiếng hát bay khắp nơi rồi vỡ tan đăm đăm nhìn mãi bóng tối dịu dàng và thời gian cũng như ngừng lại chỉ còn gió ô hoài vi vu ước mong được làm gió tan trong biển ước mong được thấy em đang ngồi bên tháng năm dịu dàng cuốn trôi theo từng con sóng tháng năm ô hoa chỉ trong nỗi mắt chỉ có gió trên biển khơi xa vời vẫn ở nơi đây cùng tôi bờ cát trắng đang lặng im êm đềm trong đêm vùi trốn hết bạn tình cá ngọt ngào và muốn bay đi thật xa rồi ta sẽ đi về đâu để tìm thấy ta cô đơn ra khi đứng giữa biển khơi giữa mây mông bao trời và ước mong mình tan đi chỉ có gió trên những khơi xa vời và ở nơi đây cùng tôi bờ cát trắng đã lặng im lên đêm trong đêm mùi tròn hết tan từng cá ngọt ngào và muốn mây đi xa rồi ta sẽ đi về đâu thật anh nhau Gordon là khi sửa biệt khơi giữa mình mong đôi trời Sayonara. Ayos din na. Ito. Xin chào các bạn Bây giờ là 12 giờ Chúng tôi đang ở trên đỉnh Bên cạnh gần đó vậy Tại mọi người đang chụp hình sao điên đâu Sao nó chuyển qua chế độ video <laughs> mày ừ. gạt mày gạt cái này nè mày cái gì gạt bình thường nó đâu có hiện đâu nó hiện nè à. nó ừ. vô <laughs> ai biết đâu tự nhiên nó hiện đâu có bấm đâu từ câu vậy rồi quá vô đứng đây vô đứng đây rồi mọi người đang chụp cái cảnh đúng vô đứng thấy chưa làm biến review quá đâu đâu tôi chụp cái cảnh trước không phải sao chỗ nào đứng trước đạt đó Vâng, xin chào các bạn. Vâng, xin chào các bạn. <laughs> Tôi đã trở lại, yeah. Trong chương trình uh, ký sự ờ, vâng. đi tìm hài cốt liệt sĩ đi hài không biết làm bao nhiêu cái review rồi mà có tới hài cốt liệt sĩ tới đó là quên <laughs> hiện tại chúng tôi đang có mặt ở đầm Oran vào lúc 11 à, 13 giờ 50 phút. 12 giờ. Ừ. Ừ khi mà xem trên mạng chúng tôi ờ, đọc review và đọc món ăn thật là hoành tráng hùng vĩ <laughs> nhiều nhiều chỗ lắm mày này không tới đúng chỗ thôi <laughs> đến nơi nó rất là bự nơi thấy nó chút quất <laughs> đây đầm ô loan trong clip các bạn cứ thấy đó là làm gì đi được một vòng đầm ô loan là đầm ô loan mình đã đi được một vòng đầm ô loan quay đi về được một đồng mới sợ á không dám đi được một vòng đâu đó mà chưa đi quay về đúng chỗ cũ luôn dám dạ, quay về đúng chỗ cũ đâu tôi cho bạn coi bản đồ á tôi nhìn à, tôi nhìn tôi kêu thấy cái cầu này mới tôi chấp bạn coi bản đồ á đấy là việc hẳn báo không nổ rồi. bây giờ, ai có ai có ai có ý định đi làm urban thì các bạn nên à, đi làm khác <laughs> tại vì mấy bạn làm miếng không chịu chạy tiếp thôi à, bữa trưa chúng tôi rất là đơn giản có giò xúc xích mì mì con gái nước tương hết mẹ rồi dạ. nói chung là những những là những con vật trên đất liền chúng tôi mặc dù đi mấy ngày rồi vẫn không ai hải sản <laughs> mặc dù là đến trung tâm của thành phố hải sản nhưng mà vẫn chưa thấy hải sản đâu à, phú yên á phú yên bán à, đồ rẻ ở đây là gì ở đây phú yên cái gì nữa tỏi này à, bữa nay đến nơi nó ngủ hết mẹ <laughs> nhớ em bán đâu có mệt gì đâu ngủ người ta rồi chân tuôn qua đây <laughs> như giận rồi như cầm dao như chém rồi vâng thế là coi như kết thúc review tối nay khi mà chúng tôi ăn hải sản chúng tôi sẽ có bài review sau cho các bạn tạm biệt em biết là tối nay ăn hải sản Woo, xin chào các bạn Chúng tôi đã quay lại trong chương trình review hành trình về miền Trung đi tìm hài cốt liệt sĩ. Đây là tháp tháp tháp nhạn. Sâu quá đừng mai lên. Không bị đi xa ra. À, tháp này ngày xưa của người Chăm xây dựng tương truyền là các tỉnh miền Trung tỉnh nào cũng có nhưng mà mỗi tỉnh thì lại có một phong cách kiến trúc khác nhau. Chào quần có một phong cách duy nhất hà nhưng mà nó xây khác nhau mà đáng không à, ở trên kia thấy có có một bức tượng ông Đấy. gì đó nhưng mà đã mà không còn nhìn rõ tỉnh nào từ cái tỉnh miền trung tỉnh nào cũng có tháp của người chăm nhưng mà mỗi tháp phong cách khác nhau đúng mà đúng nhau. bộ hàng hóa cũng có cái từ đó rồi ừ. hai cũng y xì nhau à không thấy đâu rồi tiếp đi tiếp đi đứng trên tháp nhạn chúng ta thấy được toàn cảnh thành phố tuy hòa rồi rồi ta là show hay hết. Không hay hết. Tên tên tên tên tên tên tên tên. Đi qua đây. Tên tên. Bla bla bla. Ở đây qua Được có một cái tháp là đẹp à. Ở đây thì cây che hết rồi. mặc dù là chỉ có một cái tháp đơn lẻ nhưng mà cũng đứng khá là hùng vĩ bữa là đi cầu đó đó cầu thị đại xa thấy cầu đà ràng đà ràng hả hả sao nhiều đà ràng vậy bên kia cũng đà ràng bên này cũng đà ràng nhưng nhớ không làm rồi đi cầu nữa trở lên đẹp cao hơn nhưng không thông minh hơn yeah <laughs> ủa đạt không rồi không bị bắt cóc rồi tôi ồm rồi hả ơi thì thôi giận rồi rồi xong đi xuống đi xong rồi chờ giúp ánh sáng đi giận rồi giận rồi giận rồi giận rồi giận rồi đi ăn bánh mèo bánh mèo đâu ra bèo gì đâu đi ngang đâu thấy đâu cứ ấy quán nhậu vậy ai biết nhỏ này shot bánh mèo chờ giúp ánh sáng rồi không ờ, xu huynh lại hỏi ờ, mấy em ờ, mặc áo thể dục ở đây ăn gì biết nữa trời ơi má ơi thôi đừng nhắc mang người ta nữa <laughs> yeah được rồi cái con mắt nó có gì vậy chụp chụp trước hả mẹ nó cũng khôn không để lâu <laughs> nè cho những coi phim mà. này nè ừ đó đẹp lắm ừ. cưa cưa cưa chỉ thấy cái bóng người thôi yeah. Ừ. Ồ, lén rồi Anh em gì ăn Thôi đi ăn Ờ sao lấy được hay ạ? Tạm biệt các bạn Chúng tôi sẽ review đồ ăn vào tối nay Tạm biệt Nhìn dấu ghép ảnh này nhở Không, người diễn không? Không mũi mắt họng Chẳng khói gà luôn à, đây là chúng tôi đang món cá ngừ đại dương chấm wasabi hay gọi là mustard không đưa gì nữa không một ai ba bốn mày chấm ít quá chấm nhiều lên <laughs> đang làm review mà thua rồi ai nó ăn chán quá để tao ăn cho rồi, lấy gì đây nè Lấy lên Nhức đầu rồi Giống như là em Không gì nữa mua rồi vậy Vâng, rất là phê thôi các bạn Một cảm giác sọc từ mũi lên tới ốc luôn Ai ơi, nó là sợ Độc quá đã đứa nào biểu diễn ơi chăm thích chăm à biểu diễn ha. hả không đâu đâu mới ăn món gà phải biểu diễn chứ tụi mời tụi mời những khác đi không ham với nàng đâu Gên biểu diễn Gên Ăn rồi mà nó hơi sọc lên mũi mà bạn chấm nhiều vô Trời ơi, chấm làm gì nhiều á, nó xong mình ốc Thì chấm lại đi, thì sống Kêu bạn biểu diễn mà, tôi kêu bạn biểu diễn mà Thôi không biểu diễn đâu Cái hà đây. À? Coi hà Coi thôi, coi vô thế đi, coi vô thế đi Rồi, ăn đi, ăn đi Quay gì, quay đạt à Ủa tự nhiên chấm muối cho chanh hả? Ăn là phải có rau à, ai xem ai xem à, biểu diễn điều gì thôi mệt quá em có cảm giác gì hết trong tâm chấm hết cái trái rồi đi nhảy xong luôn cái lúc nãy mà tùng khủng hơn thôi Nhi chấm này nè Nhi Chấm nhiều luôn Đây nè Rồi, Nhi không ăn cây quạt nữa đâu Trời Trời có mấy đâu, chạy nghiệm đi Có miếng ớt bự lắm ấy à giảm nhiều vô đâu à, rồi ok <laughs> mới chấm đó rồi đó là biểu diễn rồi ăn đi mày ơi từ rớt mắt kiến không có đẹp rồi ơi rồi ăn đi rồi nhai một hai ba bốn đâu cứ nhà xong luôn quẩy lên ông ơi quẩy lên quẩy lên cái đầu á quậy hết, rồi xong rồi rồi xong rồi quá đã vâng nếu các bạn có đến phú yên thì hãy thử món cá ngừ đại dương chấm muối sạch nhé tạm biệt các bạn Ngọc hãy cho biết cảm nghĩ của bạn sau khi ăn một sạch Sao? Đừng khóc, đừng buồn nghe em Rồi rồi ao cảm nghĩ của bạn là gì kẹt ơi không mũi mắt hồn sao quá vậy không tạm biệt các bạn đang đứng ở giữa đeo cả đây đàn chúng tôi đây hiện tại chúng tôi đang có mặt tại uh, giữa con đèo cả con đèo uh, lớn nhất một trong những con đèo lớn nhất ở miền trung miền nam uh, các bạn có nhìn thấy ở phía bên này ra biển con đường rất là dài nhiều xe dùng xe cộ đi qua bên này là vách đá giá rất là cao cái bên này là biển à, cái nó được gọi là đèo là chúng tôi đã đi qua những con dốc rất là, rất là cong tốc độ độ dốc khoảng 40 ờ, km giờ <laughs> cảm giác rất là vô mốt phía xa bạn có thể thấy một hòn đảo to to không biết tên là gì phía bên này là biển rất là rộng vâng đây là đèo cả so với đèo ở đà lạt thì cũng tương đối là dễ đi hơn nhưng mà ờ, cánh về cánh cánh mặt thì đẹp hơn nhiều phía xa từng đoàn xe đang nối đuôi nhau Đây có bài phỏng vấn nho nhỏ với các bạn trong đàn chúng tôi phỏng vấn không vấn anh cho biết cảm nghĩ của bạn khi đến đâu cả Cần Thơ bạn chưa có đã gì hết không như mong đợi hết so với điều mà Đà Lạt thì như thế nào bình thường ra chơi lọc lại đẹp hơn á điều này thì đẹp hơn điều Đà Lạt đẹp hơn điều này đẹp hơn chứ sao bánh lộn thì bay ơi điều bên này bên đá bên biển đẹp hơn chứ kia bên đá bên vực chim chim gì vậy chim hà ờ. ngồi lên xe ngồi lên chiếc xe chứ không phải đứng gì vậy ok à. của ai ngồi ừ gì vậy cho nó giống giống gì giống như xe tạm biệt các bạn đó mình cũng vô đó biệt đội đi tìm hai cốt liệt sĩ đang trên đường đi đến mũi điện đường 6 kinh luôn ha đã anh các bạn Chúng tôi là hội đầu răng <laughs> Hội đầu răng đang rau à Đang leo lên uh, mũi điện Mất chết mẹ luôn <laughs> Vâng thưa các bạn Ở như cháu ở tiếp đây <laughs> Quay cảnh giây Woo! Vâng thưa các bạn Hành trình đi tìm hai cốt liệt sĩ với mũi điện con đường dài vô tận chưa biết là tới đâu chúng tôi chỉ biết leo mà thôi chứ anh không gì hết vâng, thưa các bạn đây là những bậc thang với một lối đi chính giữa con đường cứ như là bạn viết trường thành vậy con đời yên điên lên rồi chạy xe lên nghĩ <laughs> sao này <laughs> con nào hỏi con đi cái bên hỏi nghe vô để nhìn thấy người ta chạy xe lên thôi nó trâu lắm rồi <laughs> thì tụi nó đời yên điên rồi yeah đi bên này đậm mệt hết nè như bò rồi dài hơn mỏi chân á lợi về là cũng mỏi chân quá à, thở như gió chúng tôi quá mệt nó không thể review được nữa tạm biệt các bạn chào các bạn hiện tại chúng tôi vẫn đang ở trên đường lên Hải Đăng mãi mà vẫn chưa lên được vì à, đang còn bận chụp hình bên kia mặt mũi xấu quá lên trên cao xấu quá chụp mãi mà không chụp xong đừng có nghe răng đây không cười nha hai ba nhảy <laughs> hậu kỳ để có những uh, thước phim đẹp thì uh, chúng tôi phải chuẩn bị khá là nhiều quay đi quay lại chụp đi chụp lại hai ba nhảy hy vọng là trong vòng nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ lên được tới hải đăng vâng, chào tạm biệt các bạn chào các bạn chúng tôi đang ở con đường đi lên hải đăng các bạn đây là tôi yeah. Dạ. Và dạ, tôi là người chụp hình nghĩ là chụp phim vâng thưa các bạn tôi là người chụp hình kim với phim mà nó tác dụng rồi <laughs> nó đi cuộc chanh chưa tới vậy đây vâng thưa các bạn rất nhiều tiếng lên đã xảy ra vâng thưa các bạn tiếng lên mình tiếp tục vâng thưa các bạn mình chân chúng tôi dựng tay bước tìm mẹ em đi vâng vẫn bước vâng hai ra nước rồi à, vâng tôi vẫn đang bước vâng tôi đã thấy ánh sáng nhưng mà không vâng, tôi vẫn đang bước em thấy gì hết ở đâu ra đường ở đâu là điểm đến của chúng ta đây hai hai hai hai ra nước về rồi <laughs> Đồ. quá. Ngon quá. À Chúng tôi đã tới Hà Đăng thưa các bạn. Cho một cái toàn cảnh đây. Vâng, cái này tôi chụp qua Baroma thôi. Ây da. Từ ở dưới đi ra đến nơi. Quả là một khung cảnh ngoạn mục. Yeah. Đã quá. thấy cái gì không? <laughs> Ôi mong. Thích quá. Mệt không? Mệt không? không ý là mũi nó quên lấy cảnh thôi không cần lấy người biển mênh mông bên này cũng đẹp nữa nè chỗ này bao nhiêu đầu rồi bay góc Đang. <laughs> Cảm giác của bạn như thế nào khi tới? Ma nó mệt Má nó mệt Ủa dưới kia đá nhìn đã vậy Bắt dự ngưng kìa cái gầu cái của đại gia đúng không nhỉ ở đây là hải đăng ở trên này là đèn ở dưới thu rồi theo nguyên tắc là trên này không có được thu nữa nên cho nên mấy ổng không vui rồi ví dụ mà mình xuống mấy ổng vui không vui làm việc gì nữa đâu cảm nghĩ của bạn vậy nhưng mà khi tới hải đăng đáng đồng tiền đáng đồng tiền 12 ngàn đáng đồng tiền 12 ngàn Vâng Đây là Hải Đăng Đà Lạnh Bốn bề là biển Xung quanh là núi Rớt điện thoại xuống đây là thôi đi luôn Không còn lấy được cái gì hết Thấy được cái xác Xác cũng không còn lấy dân vẫn miệt mài tự sướng bên kia là bãi cát biển gọi là đầm môn nhưng mà chúng tôi sẽ không xuống đến đó đâu ha ha ha Hawaii meo meo go go vâng đó là hành trình mà chúng tôi đã đi qua mẹ mẹ ở đâu đó. à con dốc đó đúng không đó con dốc đó đi ờ, dọc ê vào bên đây thấy mèo yeah vãi cả nguyên tắc ờ, Thôi nó không dựa nhau mà dựa nhau thì chúng ta phải làm từng bước mới phải không nào không khớp hết đúng không khi chúng ta làm tạm biệt các bạn chúng tôi sẽ gặp lại các bạn trong những review sau bye bye Thu. Vâng, xin chào các bạn, chúng tôi đang trên đường tới mũi Rạng Đông. Qua vâng, một con... mũi điện kìa cái bia kìa. Bà nội ơi, đây là mũi điện con đường gập ghềnh vách rách đá cuối cùng cũng đã được trải qua cái kia cái kia là hồ hải đăng tại chúng tôi đang ờ, trên đường bước tới mũi mũi điện cũng là mũi rạng đông nơi được mệnh danh là một trong những điểm đón ánh nắng mặt trời đầu tiên của đất nước Việt Nam ờ. chứ không phải à này như nói mà đây chính nó thấy mặt mình không à qua wow, đến đây chụp xuống đi nhìn ra biển đây à? hoàng khung cảnh hoàng vĩ đi yeah, sao xuống trời à, biểu đi bò Ây da, con đường gặp gần Sao xuống ai? Dắt xuống ai? mặc dù đường có xa có mệt nhưng mà không làm cản được bước chân của chúng tôi cuối cùng chúng ta đến nơi yeah ở trên này cũng có rất nhiều dấu vết của các bạn trẻ để lại mặc dù có hơi bận một chút cả đây nữa nhưng mà dù sao chúng tôi cũng rất là vui khi đã được đến đến đến được đây buổi, buổi điện Sư thuyết kể rằng à, nếu ai ai đứng đâu Khánh Hoài vậy Cực Đông của Hoài Ủa không, Cực Đông của Phía trên ở nhà Đấy, điểm Cực Đông là đó, ảnh bình minh đầu tiên trên đất người Việt Nam Em mũi điện này cũng Phú Yên là hãy nhớ cái kia như tỉnh khác Không, hàng kiếm Nguyên luôn Ở trên nữa, ở gần Hòa Tuy Hòa hơn mình nữa ừ. Người ta đồn rằng à, nền cặp đôi mà đến đây mà hôn hôn nhau hôn nhau mà lúc hoàng hôn thì sẽ được sẽ hôn nhau tiếp <laughs> được ở bên nhau suốt 30 năm không chia là chia đã bên nhau ừ. thêm một phút nữa tình trạng là đi xuống phía nữa rồi đó không ý là đường đi xuống á cũng mệt chứ bọn tao chưa uống nào tạm biệt các bạn chúng tôi sẽ có những bài review sau Vâng, xin chào các bạn Đây là điểm cao nhất ở đây rồi, hết rồi Xung quanh bốn bề là biển Bắp núi Cảm giác rất là tuyệt Ngay chỗ mình đứng đây cũng hết đường để đi rồi Ngay tại đây Mũi đại lãnh hay còn gọi là mối điện cực đông của tổ quốc bên này là những vách đá sừng sừng dựng lên sóng xô chập trùng yeah lên không vâng. cà lụa yeah rồi y chang sò luôn đây là món cháo hào đây là món sò dừa nhắc lại đây là sò dừa đúng rồi sò dừa khuyến mại chứ ớt kẹo kéo rồi nhắc lại đây là kẹo kéo kẹo kéo chiếc mèo hả Kìa ban kịp kêu Chúng tôi đã có mặt ở Nha Trang Đang ngồi ở quán hải sản Ăn cháo hào Đây là món sò lụa Đấy mấy nhỏ mất quay nha Tạm biệt các bạn Vâng, xin chào các bạn, tôi đã trở lại trong chương trình Hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ Hiện tại chúng tôi đang ở ga Tuy Hòa Điểm cuối cùng của chuyến hành trình của chúng tôi à, Cuối cùng sau à, chặng, chặng đường 4 ngày dài liên tục 5 ngày Chúng tôi đã kết thúc chuyến đi à, đầy gian nan qua ba tỉnh Phú Yên, Bình Định và Nha Trang à, Chúng tôi không thể review Nha Trang được tại vì điện thoại hết pin, lý do kỹ thuật, các bạn thông cảm Hiện tại à, bây giờ đang là 6 giờ 15 phút à, Chúng tôi đang... À, 7 giờ 15 phút Chúng tôi đang ngồi à, đợi đoàn tàu se 3 à, đi thành phố Hồ Chí Minh à, kết thúc chuyến đi tương đối là tốt đẹp uh, master gen master gen hình thành được khoảng 80 phần trăm đúng không à, mình đi đúng à, ờ, mỗi tội không ăn được nhiều thôi là mẹ nó đi tới đâu đóng cửa tới đó đi tới đâu là mẹ phải đóng cửa rồi sợ quá mà đóng cửa thôi không có tiền lẻ hả đây thù quỷ của chúng ta san san san san còn bao nhiêu 35 ngàn đứa à, à đủ. <laughs> hỏi còn bao nhiêu tiền quỷ mà rồi âm rồi âm rồi à đây paparazzi của chúng ta Ngọc cho thương vô tắm nha theo quyền rụng răng chưa đây là phụ tá paparazzi của chúng ta ngồi chỗ gì á đây đây là người bình dân à, mang nhiều đồ nhất mình cho chúng ta mang nguyên con heo mang nguyên con heo theo luôn không cái bạch đắt kéo rồi à, kéo kéo mày ăn mấy cây rồi ba cây à rip cái này nhỏ lên mang ít đồ chứ bộ có một cái ba lô Vâng 35 ngàn Cuối cùng thì uh, chuyến đi của chúng tôi đã tốt, kết thúc một cách uh, tương đối là tốt đẹp à, Hẹn gặp các bạn trong uh, các chương trình review sau Nếu có cơ hội Chăm chăm Ba khởi hành từ ga Hà Nội sắp về trên đường sắt số 2. Nhà ga chúng tôi mở cửa số 1 để quý khách vào ga đón người nhà. Khi vào ga, quý khách lưu ý đứng cách xa đường sắt số 2 khoảng 2 mét để đảm bảo an toàn. Xin cảm ơn. Vâng, xin chào các bạn. Hiện tại chúng tôi đang ngồi chờ tàu. Chán cái mẹ cái gì là đang cuộc đời bế tắc hay là cuộc sống nở hoa đây? 27 Ta số 1 đều là bên này hay là bên kia đây? Với một đống đồ như thế này Mỗi cái khoảng 10kg à, Nhân với lại 7 à, cái Là 70kg Đua có 7 người luôn ừ. Đi sao về 7 cứ cấu cho tao hy vọng là số 1 ngay đây nếu không là chết mẹ luôn tạm biệt các bạn hello à, chào các bạn tôi đã trở lại à, phóng viên Trung Võ trong à, đài truyền hình con cò con review về à, sự kết thúc của chuyến hành trình Sydney hai hai À, sau đây à, mình sẽ phỏng vấn cảm nghĩ của từng bạn qua chuyến đi này. Đầu tiên bắt đầu với bạn Cảm nghĩ của bạn qua chuyến đi này là gì? Nói thôi ra nha mày đi à. ngủ ở đèo ngủ ở đèo, đèo cả rất ngon ngủ ở đèo cả nghe có vẻ ờ, hư cấu <laughs> gì à, thầy cho biết việc kỷ niệm đám nhớ đi Sài Gòn thì dạ vâng cảm ơn cảm giác rất là tuyệt lần đầu tiên mình được đi xe máy nhiều đến như vậy không biết bây giờ cái đích nó còn nguyên vẹn gì không nữa cái đích có còn nguyên vẹn hay không hãy giờ đang bác xe đức ờ, dây vé Linh Cảm nghĩ của bạn có chuyến đi này là gì? Ờ, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian ngắn mà đi chơi nhiều nhiều Nhiều là nhiều như thế nào? Nhiều không kia nơi Mà đi dạo phượt lần đầu tiên cũng phượt kinh như vậy Sau đợt phượt Đà Lạt Rồi ờ, đây là chuyến đi cuối của thời sinh viên Cuối cái bếp cuối <laughs> thời sinh viên tháng sau thằng này còn thằng này còn à, thằng này còn <laughs> cái thằng con còn con còn <laughs> em ấy chưa tốt nghiệp thật là ngại quá đúng không nè không xin xin xin nhắc lại một lần nữa là người quay clip chưa tốt nghiệp xin à, nhắc à. lại thêm một lần nữa dính đúng mạnh đồ lần nữa bạn là giống mình thôi biến đi xong rồi Ờ, à, hãy, hãy cho biết cảm nghĩ của mình rất là vui nhìn máy à, nhìn tôi làm gì <laughs> rất là vui rất là đáng nhớ đáng nhớ sao sầu sầu ngủ <laughs> đi đường nó ngủ vài lần đi đường nó đi nó leo đèo nó ngủ không nhớ <laughs> mê thấy xe tải đi trước mặt mình mà cũng nhắm mắt tỉnh bơ vâng uh, qua qua chuyến đi này đẳng cấp em ấy đã tới ngoài ngoài ngoài hàng từ việc của mình giờ Cảm nghĩ của bạn là gì? Ờ... mọi người trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục có những chuyến đi như vậy trong tương lai có nhiều chuyến đi như vậy hả ta hỏi cảm nghĩ chuyến đi này ai hỏi tương lai đi mọi người đi với chuyến đi này tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục có những chuyến đi như vậy à ngắn gọn bây giờ còn gì muốn nói không à, rồi một châu là sao à tức là đợi nhóm mình ra đó xong có những chuyến đi giống vậy yeah. sư huynh tài trợ yeah free yeah, <laughs> riêng tôi cảm nghĩ của tôi là à. <laughs> đi uh, rất nhiều cảm xúc à, rất nhiều à, những cái à, cảm giác mới lạ cảm giác gì mới lạ đặc biệt là cảm giác à, đau đau đau đít đau đít à, ăn ăn ăn wasabi wasabi ai còn gọi là mustard mustard quẩy lên quẩy lên tạm biệt các bạn có có quay có quay bà bạn bạn muốn ăn wasabi không ăn rồi ăn rồi có ăn đâu ờ cái clip bạn quay wasabi bạn lỗi rồi cái gì ờ, bạn quay bạn có thấy mặt bạn đâu bạn xong thôi không mà chứ mà bạn cầm máy mà quay tôi hả đâu quay đâu bạn tự cầm mà dạ yeah. Gì? Ờ, đó là, đó là, đó là cái này là hai đã đâu đen lười luôn, sao không? khỉ con mà... à, rất là vui đó rồi vậy thôi tạm biệt các bạn hy vọng sẽ có những ờ, video review khác thú vị hơn video này nữa về những vùng đất mới những chân trời mới yeah con người mới cặp đôi mới <laughs> đàn nhột <laughs> không những người mới mà những nhiều người hơn à, nhiều người hơn mở rộng rất ra có đi hai về ba không vậy càng tốt hả càng tốt làm sao đi mười người giá thùng giá thùng giá thùng giá thùng ờ đúng rồi hy vọng là sau sẽ có 10 người tạm biệt bye bye